Vâng, xin chào quý vị các bạn đã ghé thăm kênh xe tải đông lạnh nhập khẩu của tôi Tôi xin dự tự giới thiệu Tôi tên là Tuyền, số điện thoại của tôi là 0936 929 444 Tôi chuyên cung cấp các dòng xe tải Hyundai Porter 2 nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc Tại bãi xe của chúng tôi luôn có những chiếc xe đời mới nhất Nếu quý vị các bạn đang có nhu cầu mua chiếc xe tải đông lạnh và muốn tìm được một chiếc xe tải ưng ý phù hợp với tài chính của quý vị hãy ấn vào nút đăng ký kênh của tôi để được thông báo những mẫu xe mới nhất mà chúng tôi đang có. Hôm nay tôi ờ, xin giới thiệu với các bạn ờ, chiếc xe tải đông lạnh Hyundai Porter 2 đời 2018 Đây là phiên bản ờ, cũng gọi là mới nhất hiện nay. Đó. Đây là thùng thùng đông lạnh. Các bạn nhìn này, rất đẹp. Cái xe không thể chê vào đâu được Đó. Đó. các chi tiết làm rất đẹp chuẩn chỉ quý vị thấy đấy à. đây tôi sẽ mở thùng ra cho quý vị bạn xem bên trong thùng à. đây, xem xe mới nhất từ 2018 Đây, meli thùng ngoài nguyên tem từng chi tiết một chung là thùng này thì quý vị các bạn khỏi chê nhiệt độ của nó con này à, nhiệt độ âm của nó lên tới 22 tới 25 độ quý vị các bạn nhé âm 22 đến 25 độ đây là mức trung bình nhiệt độ là mắt nhanh của nó thì à, trong vòng khoảng 5 phút thì nó sẽ âm được khoảng 10 đến 15 độ để ở các tim ở ờ, bên trong cabin cabin của xe à, cứ gọi bạn nhìn đây ghế bọc da xe nguyên bản chưa đi à, tần số đây hệ thống uh, radio âm thanh bảng điều khiển lô đồng hồ hiển thị gửi các bạn đây đấy, nó đồng hồ từ không khác gì một chiếc xe du lịch cả rất đẹp hiển thị đời mới nhất thông báo chi tiết hiện thể luôn luôn thể hiện cái ờ, cái cái, cái trạng thái hoạt động của xe thì ừ, các bạn có thể thấy được quý vị có thấy ờ, tiếng nổ tắc điều chỉnh do ra đây hai chìa khóa thùng đối ngoại ờ, đằng sau đây là đây chúng ta đi kép như các bạn chìa khóa thùng đối ngoại ờ, trần xe đèn trần ốp đây là tiêu sản khí thải Euro 5 quý vị các bạn nhé Euro 5 Euro 6 thì các bạn thấy thế nào cái xe rất là đẹp đúng không tôi mời các bạn xem tiếng nổ động cơ